các bạn dí thật xuống dưới cho mình như này nhá rồi các bạn đẩy lên thì nó mới chặt được cái khay sim nhé cái ờ, cái thiết bị này nó rất hay đang sử dụng nó rất hay mất tín hiệu chủ yếu là cái lỗi là lỗi lỏng của khay sim này các bạn nhé mình mình phải xử lý cái vấn đề này rất là nhiều thì các bạn lắp thẻ nhớ sim xong các bạn lắp thẻ nhớ vào Đấy. thẻ nhớ thì các bạn có sử dụng cũng được không sử dụng cũng được cái này nó mỗi là lưu các cái file ghi âm thì chúng ta không ghi âm thì không cần thiết các bạn nhé không cần phải lắp vào tôi bỏ luôn bỏ luôn ra này thì cái sản phẩm này có tính năng định vị cực kỳ chuẩn xác có thể dẫn đường này cho nên là các bạn rất phù hợp cho các bạn quản lý cái tài sản như là ô tô xe máy hoặc là các bạn theo dõi cái đối tượng ngoại tình người yêu ngoại tình vợ chồng ngoại tình rất là phù hợp đấy thì vào các bạn nắp xong thì các bạn bật công tắc khởi động lên cho mình đèn nó báo sáng nên là ok nhấp nháy rồi các bạn nha Đấy, thì vào thì điện thoại thì các bạn sử dụng là Android hay iOS đều được các bạn nhé các bạn sẽ tải cho mình cái phần mềm nó mang tên là GPS 365 nó biểu tượng như cái trên màn hình của mình đây đây các bạn này này biểu tượng như này nhé biểu tượng như này thì các bạn tải về rồi các bạn vào vào thì các bạn đăng nhập thì các bạn sử dụng quét mã sản phẩm cho mình nhé đây các bạn này quét mã sản phẩm này các bạn hướng camera về cái mã vạch của sản phẩm rất là nhanh 0,5 giây được các bạn nhé thì xong thì các bạn vào thì các bạn thoát ra này các bạn vào lại cho mình này vào lại thì có ba cái mục chính mà mình muốn giới thiệu cho các bạn này phần xem trực tiếp phần lịch sử di chuyển và hàng rào bảo vệ của cái thiết bị này thì chúng ta sẽ vào cái phần xem trực tiếp này phần xem trực tiếp các bạn nhé xem trực tiếp này Đấy, xem trực tiếp cái mặt người này là cái vị trí của cái thiết bị chúng ta nhé thì nó sẽ báo rất là chi tiết cho các bạn là có số nhà nó sẽ hiển thị cả số nhà cho các bạn nhé thì và khi các bạn đã biết là vị trí ở đây đâu thì các bạn có thể vào cái phần mũi tên này nó sẽ dẫn đường các bạn đến này và khi nào mà các bạn thấy cái vị trí của nó chưa ổn định thì các bạn có thể noát vào cái phần tròn tròn này cho mình là cái cập nhật vị trí thường xuyên. Đây các bạn bấm vào này. Nó sẽ loát này, loát từ 10 giây của trở xuống các bạn nhé. Đấy. Thì khi các mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái này, các bạn thoát ra cho mình đi. Các bạn à, trước khi vào sử dụng những cái chức năng đấy thì các bạn vào cái phần cài đặt này cho mình nhé. Mình đánh răng này, cài đặt này. Cài đặt rồi các bạn chọn map setting cho mình. Các bạn chọn Google, các bạn chọn Google Map. Rồi các bạn quay lại, các bạn vào cái phần xem trực tiếp này. Xem trực tiếp đấy các bạn nhé Rồi các bạn vào cái phần xem trực tiếp thì các bạn có thể bấm vào đây. Đây phần phần này không có không có thông tin vị trí nên các bạn bấm vào đây cho mình. Nó sẽ hiển thị cái thông tin vị trí lên. Đấy, các bạn, có số nhà nó sẽ hiện hiển thị số nhà cho các bạn nhé, tên phố, tên đường là nó sẽ có nhé. Rồi khi các bạn đã biết cái đối tượng này nó đang ở đâu, đang vị trí như nào, ví dụ quán cà phê hay là nhà nghỉ hay là khách sạn đấy điểm nào đấy thì các bạn muốn đi đến thì các bạn bấm vào cái mũi tên này cho mình thì nó sẽ chỉ đường cho các bạn Google Maps nó sẽ chỉ đường cho các bạn nhé đấy thì mình với cái thiết bị này nó đang ở gần nhau đây rồi ví dụ chúng ta có thể bắt đầu đi này đấy ví dụ chúng ta bắt đầu đi thì Google Maps nó sẽ chỉ đường cho chúng ta nhé thì tôi với cái thiết bị thì nó đang ở gần nhau rồi đây các bạn này các bạn nhìn này không phút này đang ở cùng một chỗ rồi nhé cái thiết bị này thì nó cực kỳ là chuẩn xác chứ còn à, trên thị trường thì có quảng cáo rất nhiều những cái thiết bị định vị nhưng mà độ chính xác thì thật ra là cũng không có đấy thì các bạn quan tâm mua hàng thì các bạn gọi cái số điện thoại trên như trên màn hình nhé 0947800999 thì à, quay ra này đấy là cái à, xem trực tiếp vào cái dẫn đường các bạn nhé cái tiếp theo tôi muốn hướng dẫn sử dụng các bạn là cái phần bà lái bách này cái này là lịch sử di chuyển các bạn các bạn vào này ở à, trên này nó có cái mục ngày tháng này giờ này các bạn có thể chọn cái khung thời gian để các bạn xem cái lịch sử di chuyển của cái thiết bị này thì các bạn có thể chọn nhé các bạn tích vào đây muốn chọn ngày nào các bạn tích vào đây rồi các bạn bấm vào con config này này thì nó sẽ hiển thị ra cái lịch sử di chuyển của các bạn còn tôi thì tôi chưa di chuyển đi đâu cả nó sẽ không có lịch sử các bạn nhé tôi ở một chỗ luôn không có di chuyển đi đâu cả cùng một chỗ nhé thì các bạn chú ý đến cái vấn đề đấy rồi cái tiếp theo thứ ba nữa là cái hàng rào bảo vệ để tôi muốn hướng dẫn các bạn này đây cái hàng rào bảo vệ đây vào hàng rào bảo vệ này thì cái này tính năng rất là thông minh các bạn nhé ví dụ các bạn muốn ờ, cái thiết bị này ờ, quản lý một cái tài sản của các bạn hoặc là con cái chúng ta ở nhà thì chúng ta cái thiết bị này đã đã đã, đã ở trên cái ô tô xe máy cái tài sản của chúng ta hay là túi quần túi áo của trẻ con ở nhà nhé thì các bạn khoanh vùng ở nhà này ví dụ bán kính 500m ờ, hay 1000m thì các bạn có thể chọn ở đây nhé chọn đây này khi nào cái thiết bị này nó rời rời khỏi cái bán kính mà các bạn đã chọn nhé thì nó sẽ báo động về điện thoại cho các bạn báo động về điện thoại cho các bạn các bạn biết là cái thiết bị này nó đã rời khỏi vị trí mà chúng ta đã chọn đấy thì các bạn nhé thì đây là cái những cái tính năng định vị rất là hữu ích cho các bạn đây, bây giờ tôi sẽ quay ra tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng nghe lén ghi âm thì để sử dụng cái tính năng nghe lén ghi âm thì các bạn sẽ phải đây các bạn hãy, hãy làm theo cái cú pháp này đây trong hộp sản phẩm thì vẫn là các sạc này dưới hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này chúng ta có thể làm theo các bước ở đây nhé tất cả những cái mục mà ghi trên cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này chúng ta có thể sử dụng được hết nhé đây bây giờ tôi sẽ vào hướng dẫn các bạn này đây, để mà làm chủ cái cho cái thiết bị này nhá ví dụ một mình tôi có thể gọi đến này tôi có thể nghe cái môi trường xung quanh người ta nói chuyện gì này thì tôi sẽ soạn tin nhắn này soạn tin nhắn nhé cái cú pháp đầu tiên nha các bạn nhé tôi sẽ soạn là ba số 0 dấu thăng số điện thoại cầm tay của chúng ta đây rồi các bạn kết thúc bằng phím thang các bạn gửi đến cái số điện thoại lắp trên cái thiết bị này rồi ờ, chờ nó phản hồi các bạn nhé Đấy thì khi cái thiết bị này nó phản hồi thì chúng ta có thể là gọi đến này Gọi đến thì cái thiết bị này sẽ tự động trả lời là chúng ta chỉ một mình mình chúng ta biết thôi nhé Chúng ta có thể nghe tiếng người ta nói gì Và đây tôi sẽ gọi cho các bạn xem là cái tính năng nghe trực tiếp này Alo Alo Thì cái thiết bị thì ví dụ như là hai thiết bị này nó ở gần nhau điện thoại và thiết bị gần nhau thì nó sẽ rất réo nhưng khi tôi để càng xa càng xa này càng xa này càng xa này thì nó sẽ không bị réo nữa đấy các bạn nhé cho nên là ví dụ mà các bạn mà theo dõi xa ra thì sẽ sẽ không có tiếng gì cả sẽ nghe rất là rõ nghe rất là rõ các bạn à, có thể là nghe nhưng là người ta nói chuyện điện thoại trong căn phòng thì lại càng rõ các bạn nhé Đấy. thì hết cái tính năng mà chúng ta gọi là nghe trực tiếp nghe lén thì các bạn có thể soạn tin nhắn như là 111 là chúng ta sẽ gửi đến cái số điện thoại này thì là có nghĩa là nó sẽ tự cái thiết bị này có tiện có âm thanh là nó sẽ ghi âm 10 phút một tập tin nó sẽ lưu vào thẻ nhớ các bạn nhé và chúng ta có thể là soạn 333 để gửi đến cái thiết bị này là có nghĩa là có tiếng động là sẽ gọi lại về cho để cho chúng ta nghe đây, ví dụ các bạn soạn 333 này 333 nhé à, các bạn gửi đến số điện thoại này và chờ nó phản hồi gọi đến số điện thoại à, gửi đến số điện thoại này ví dụ như là có tiếng động xung quanh là nó sẽ tự gọi về điện thoại cho chúng ta để chúng ta nghe là người ta đang người khác đang nói chuyện gì cái đối tượng của chúng ta theo dõi là đang nói gì đang nói về vấn đề gì là chúng ta có thể biết hết nha và chúng ta có thể ghi âm nhé để lúc đấy chúng ta có thể ghi âm lại chúng ta có thể làm mình bằng chứng Đó. các bạn chỉ cần chờ thôi khi chúng ta nói chuyện khi có tiếng nói chuyện nó sẽ gọi lại cho chúng ta và chúng ta không muốn sử dụng nữa thì các bạn cũng sẽ phải hủy hủy các bạn sẽ phải soạn cú pháp là ba số 5 gửi đến cái số máy lắp trên cái thiết bị này các bạn nhé đây có tiếng động là gọi lại này alo alo alo alo alo alo cái này để càng xa sẽ nghe sẽ càng rõ các bạn nhé nó sẽ không bị réo nữa và khi chúng ta muốn hủy những cái tính năng này để chúng ta có thể tiết kiệm tiền tiết kiệm dung lượng và chúng ta có thể tiếp kiệm dữ liệu di động thì các bạn ờ, hãy soạn tin nhắn là 555 này gửi đến cái số trong thiết bị nhé các bạn phải soạn không thì cứ có tiếng động là nó gọi lại cho bạn suốt ngày luôn cứ có tiếng là nó gọi lại luôn chúng ta phải hủy cái tính năng đấy đi rồi chúng ta hủy cái tính năng nhá thì cái cái sản phẩm này mọi cái tính năng của nó tôi thấy nó rất là ok vừa là định vị nghe nén thì nghe nén là ờ, định vị rồi nghe lén ờ, một cái sản phẩm rất là nhỏ đa chức năng các bạn nhé thì các bạn quan tâm mua hàng thì các bạn hãy gọi vào cái số điện thoại trên màn hình của tôi là 0947